chào các nhà đầu tư thì uh, hiện tại thì uh, video hôm nay thì mình sẽ nói về thị trường ngày mai nhận định thị trường ngày mai ngày uh, từ tuần tuần tới ấy, từ ngày 16 tháng 4 đến ngày uh, 20 tháng 4 16 đến, ở 16 ờ, đến 20 tháng 4 thì uh, về uh, lý thuyết thì uh, mình nghĩ thị trường này hiện tại nó nó vào về uh, biên vào uh, nó đang vào cái một cái pha rơi rất là mạnh thì uh, đối đối với những pha rơi mạnh như vậy thì mình nghĩ sắp tới thì dù nó tới đây cũng sẽ tiếp tục là những phiên những cái pha rơi mạnh những cái pha rơi mạnh à, kết hợp với những, những nhịp phục hồi đi lên và những pha rơi mạnh hơn rồi thì uh, à, những thị trường uh, à, tuần tới đây mình uh, mình nghĩ là theo mình nghĩ ý kiến cá nhân mình như vậy nó sẽ rơi ngày mai ngày mai mình nghĩ thấy là một một những phiên rơi phiên rơi tiếp tục là một phiên, phiên rơi mạnh nhất rồi những phiên uh, thứ thứ tư thứ năm có thể là những phiên hồi hồi nhẹ thứ tư thứ năm hồi nhẹ và thứ sáu có thể là những là một phiên rơi tiếp thì uh, sau khi thị trường rơi thì mình nghĩ nó sẽ à, đi ngang một vài hôm hoặc là nó hồi lên xong đi xuống sau nó mới hồi lên được đối với thị trường mà nó, đối với thị trường mà nó rơi biên biên mạnh như vậy á thì mình nghĩ khả năng nó vào vào tỏ đáy là cao á khả, khả năng tạo đáy là cao cho nên mọi người không nên rời bỏ thị trường vào lúc này nhưng lúc mà thị trường uh, cái năm cái điều năm cái điều quan trọng trong đầu tư chứng khoán là gì một là các bạn mua cổ phiếu trong thị trường giá lên và bán khi khi thị trường có lỗ xuất hiện hai hai là gì ta mình quên mất rồi hai là gì mình quên mất rồi nhưng ba điều thứ ba là không được lời bỏ khi thị trường Ờ, không ờ, không có rời bỏ thị trường kia trong lúc thị trường còn cấu thứ ba là các bạn liên tục tìm các cổ phiếu liên tục ờ, tìm các cổ phiếu trong thị trường tăng giá mới thứ tư là à, đầu tư cổ phiếu ở trong giai đoạn đầu của thị trường à, tăng giá mới tại vì cái đầu, cái giai đoạn đầu của thị trường tăng giá mới tăng giá mới chính là cái khi là cái đoạn tăng giá mạnh mẽ nhất của thị trường tại những thời điểm đó là các bạn mua cổ phiếu với giá chiết khấu rất là tốt cổ phiếu với giá chiết khấu rất là tốt này rồi uh, à, ở ờ, những thời điểm mà nhà nhà đầu tư những người nhà đầu tư trước người ta chán là người ta bỏ đi đó chính là cơ hội của mọi người nên mọi người cứ à, cứ tập trung vào thời điểm này mình mình thấy đây là cơ hội cơ hội hiếm có đây mình lấy ví dụ như thị trường năm 2019 này 2019 2020 này đây thị trường nếu mà rơi nhẹ nó rơi nhẹ nhẹ thì như vậy nó rơi chậm chậm chậm chậm, chậm rơi phiên cứ rơi ít đi rơi ít rơi ít đi vậy thì nó thì thị trường à, nó nó nó chưa có tạo đáy được tuy nhiên thị trường mà nó rơi với biên rất lớn này trong vòng là hai mươi ba mươi lăm ngày 35 ngày 25 thanh 35 ngày đó là nó rơi ờ, biên độ cực kỳ lớn như vậy nên thì khả năng tạo đáy nó rất là cao tất nhiên thị trường ờ, đối với thị trường hiện tại thì nó không phải là không phải nó nó rơi nó rơi xong nó nó tích lũy nó tích lũy tích lũy tích lũy nó bị lên mà có thể khả khả năng nó tạo hình chữ B luôn nó chơi nó hồi đến hoàn toàn khả năng cao là cũng như vậy nếu đối với nhưng mà những phiên biên rơi lớn như vậy hiện tại thị trường thị trường ờ, Việt Nam mình nó rơi biên biên như vậy là biên đi rất là lớn cực kỳ lớn luôn á chỉ từ những năm 2017 thôi ở 2007 2008 thôi này chỉ từ 2003 à, 2008 là biên rơi nó nó mạnh hơn rồi tại vì những thị trường ờ, như vậy là thị trường nó nó nó đục nó quá đầu cơ quá non trẻ nhưng ở ờ, thị trường như vậy là những năm 2007 2008 thì nó còn quá non hồi đó hồi đó chỉ có khoảng dưới một ngàn công ty chứ mấy dưới một ngàn những năm đó ít công ty lắm của mấy trăm công ty thôi đó mà chỉ số nó lên một ngàn mấy rồi nó đầu cơ rất là nặng cho nên là cái việc nó điều chỉnh là hoàn toàn hoàn toàn chính xác đó còn tuy nhiên thì ờ, ở thị trường ở thời điểm hiện tại thì quy mô thị trường ờ, nói là gấp gấp 4 gấp 5 lần ờ, so với những năm 2007 2008 rồi hơn 4.000 mã à, trên thị trường chứng khoán mà đó cho nên là cái việc cái biên cái biên giới, biên giới hiện tại nó ờ, lớn thật nó lớn nó lớn nhưng tuy nhiên những biên giới lớn như vậy thì khả năng tạo đáy nó mới cao nó mới bớt thời gian chờ đợi của mọi người đi đúng không này còn tuần tới tuần tới mình thì thì đó mình nói rồi đó thị trường khả năng ờ, nó sẽ ờ, những ờ, sẽ có những phiên rơi mạnh kết hợp kết hợp với các cái phiên hồi phục mà mọi người cực kỳ quan tâm những thị trường của tuần tới nha có khả năng cao là sẽ xuất hiện những cái phiên hồi phục mạnh nhé. thì chúng ta đợi những cái điểm bùng nổ những cái phiên bùng nổ này giống như ở trong ờ, đây phía này này đó bùng nổ của các bạn tham gia này thì ờ, nếu mà các bạn cứ chuẩn bị tiền trước đi bỏ tiền chuẩn bị tiền trong tài khoản á thì ờ, khi mà thị trường bùng nổ á thì mình nghĩ mình nghĩ là thị trường đầu tiên phải đánh ngắn thôi đánh ngắn đây năm 2020 này nó ngắn đánh ngắn xong điều chỉnh điều chỉnh xong nó nó bắt đầu đi lên nó đi lên nè nó bắt đầu đi lên đó thì thị trường thì khi thị trường mà mới hồi phục á mới hồi phục thì cái cái lượng tiền trong à, cái lượng tiền nó còn ít nó cần phải à, hồi phục một phiên để xác nhận cái đáy và để thu hút cái cái dòng tiền trở lại từ các cái kênh đầu tư khác như bất động sản này đó rút tiền từ bất động sản hoặc là trong ngân hàng ra thì mới tham gia thị trường chứng khoán được hiện tại thì à, ở uh, thường thường ở những vùng vùng đáy của thị trường á, thì các nhà đầu tư thường rất là chán nản đó người ta sẽ rút tiền về người ta ờ, đầu tư mua đất hay là hay là người ta đã gửi ngân hàng gì đó đó khi mà thị trường khi mà thị trường ờ, nó nó tạo một pha đi lên đó, đó thì là các cái các cái uh, media người ta sẽ ngừng đưa tin về các cái cái, cái pha giảm vừa rồi thì lúc đó con người ta lại quên mất là <laughs> sẽ quên đi cái pha giảm vừa rồi thì trường chứng khoán đó thì cái cái chu kỳ của thị trường chứng khoán Việt Nam mình ờ, nó cũng giống chứng khoán Mỹ thôi tuy nhiên có điểm giống và điểm khác nhau điểm giống là gì thì nó cũng đều có tuân theo các cái luật chung của thị trường đó là đi lên trong điều chỉnh có những pha đi lên có những pha đi, ờ, đi xuống rồi có những pha đi ngang và có phân những pha mà đi lên rất là mạnh mẽ rồi sẽ có những pha đi xuống chỉnh rất là mạnh mẽ tuy nhiên nó đều chung một cái màu chung là gì là cái cái đáy sau cái đáy sau nó luôn cao đáy trước và cái đỉnh sau nó cao đỉnh trước thì, rồi, thị trường các bạn thông tin các bạn kiểm tra mà các em thị trường chứng khoán Mỹ nó bao nhiêu năm nó vẫn vậy nó giảm giảm khốc liệt về đó nhưng mà kể cả khủng hoảng năm hai à, hai 2 2007 2008 hay khủng hoảng năm một nghìn chín trăm 1930 1931 thì thị trường nó xuống nhưng mà rồi nó đi lên tại vì sao tại vì quy mô thị trường nó hạ mỗi năm nó đều có các cái doanh nghiệp mới ra đời nó đều có có các cái doanh nghiệp niêm yết thêm trên thị trường chứng khoán đó thì quy mô thị trường à, mỗi năm muốn nó sẽ mỗi lớn hơn và lại à, ở đây là thời điểm thanh lọc của thị trường chứng khoán à, Việt Nam mình nữa cái việc thanh lọc mình để đánh giá này rất là tốt một khi nó thanh lọc tốt thì khả năng cao Việt Nam ờ, nó sẽ thị trường chứng khoán Việt Nam mình sẽ vào cái biên ờ, nó thể gọi là nó được nâng hạng á đó lúc đó thì cái nguồn vốn từ các nước châu Âu nó thể à, độ dồn từ thị trường châu Âu từ từ Đài Loan Nhật Bản nó thật tìm cái thị trường Mỹ nữa hết đồ vào thị trường chứng khoán Việt Nam mình rồi uh, thêm một cái à, một thêm một cái kỳ vọng nữa kỳ vọng về cái cái, cái t 0 t 0 thì được đưa vào trong à, hệ thống t 0 đây được đưa vào thay thế cho hệ thống hệ thống t 2 t 3 ở thời điểm hiện tại để rút ngắn thời gian giao dịch lúc đó thì phái sinh người ta sẽ ít sẽ ít sử dụng cái công cụ công cụ đó mình thấy là đối với cái cái cái t 0 t không thì nó mới uh, nó mới nó mới chính là cái bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn đúng không ạ vì các bạn mua các bạn thấy sai có thể một các bạn bán ngay đầu phiên tuy nhiên đối với hệ thống mà t t ba cộng t 2 này thì bạn các bạn bán mà ba ngày sau nó giảm cái ba phiên liền thì cũng đứt cũng đứt 20 phần trăm tài khoản rồi thì nó không hẳn là bảo vệ tài khoản được tuy nhiên là đối với hệ thống t 0 nếu mà nó giảm nó giảm cũng rất là mạnh nha mọi người khi một cái biên giới đó rất là mạnh á tuy nhiên thì nếu mà đưa hệ thống chất không vào Việt Nam mình mình nghĩ chính phủ vẫn tiếp tục là áp dụng các cái biên độ rơi của mỗi phiên như vậy để bảo vệ nhà đầu tư này ờ, biên độ tuần các bạn thấy là cái đường à, T đường 10A 10A 10 cắm xuống 10A 50 này khi bị cắm xuống ờ, khỏi xuống 10A à, 10 A10 đi xuống khoảng 10 20 và chuẩn bị cắm xuống được 10 A50 khi ngày mai chắc thì mình chắc chắn là cắm xuống rồi nó là đau trên lâu rồi chứ nó đau trên từ phiên này rồi mà từ đây thì hôm nay ờ, hôm cái hôm nay mình đọc hôm qua hôm nay mình đọc báo mới thấy cái một số báo ở ờ, thì thị trường chính thức vào đau trên rồi nó đau trên lâu rồi mà nó, là thực ra nó là đàn bà thì được con gấu rồi à, bây giờ các bạn mới thuê thì các biện pháp phòng thủ thì làm sao mà kịp được chúng ta phải quyết nhanh còn đối với thị trường hiện tại mà mua thì mình chưa có khuyến khích mọi người mua nha chưa không có khuyến khích mọi người mua thị trường hiện tại ừ, đợi đợi thêm còn nếu mà bạn nào mà um, chấp nhận được cái rủi ro đầu tư nhìn tầm nhìn trong một năm trở lên hoặc là hai năm trở lên đó, thì các bạn có thể uh, bỏ một khoản ít tiền một khoản ít tiền trước các bạn mua thời điểm hiện tại trước đó, ờ, mua ít ít ít dần dần dần dần chứ không có mua all in thì đến bây giờ thời ờ, thị trường nó đang xuống mà chưa biết đâu là đấy mà các bạn mua all in là các bạn giờ rồi đúng không ạ còn à, các cái mua các cái mạng mà có điện mua thì điện hiện tại thì hầu như không có ít tất cả các mã cổ phiếu đều gãy trên hết rồi mạnh nhất bây giờ có ri mà ri bây giờ cũng cũng vào phái pha tích lũy tái tích lũy nữa rồi ri vào pha tái tích lũy trở lại rồi đó cho nên là đối với mình thì hiện tại là không không nên mua mà cũng không nằm giò uhm, thời điểm hiện tại thì hiện tại thì dao đang rơi rất là nhiều mà các bạn thỏ tay vào chỉ để đứt thôi tại vì bởi vì sao tại vì cái căn bản của việc chúng ta đầu tham gia vào thị trường chứng khoán là gì là chúng ta tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng giá và rút ra khi thị trường con gấu xuất hiện đúng không ạ và hiện tại hiện tại là gì hiện tại thì thị trường con gấu nó đang xuất hiện và nó đang gầm gừ mà chúng ta thò đầu ra là nó chết là chúng ta chết đó còn bạn nào nói đầu tư giá trị đầu tư giá trị thì giá trị thì các bạn nên uh, bắt sốc thị trường khủng hoảng những thời điểm như bây giờ thì mới đầu tư giá trị được tuy nhiên thì uh, với quy mô với quy mô uh, của một nhà đầu tư cá nhân đó, mình nghĩ các bạn nên chưa nên tham gia đợi cho khi mà thị trường nó nó chiết khấu thêm đợi nó chiết khấu thêm này nó xuống chán chê nó xuống lúc nào mà các bạn thấy tâm lý người ta chán chê này, thì các bạn mới mới, mới xuống tiền tại vì ờ, với quy mô mà tầm 20 tỷ trở lại thì các bạn mình có thể mình nghĩ các bạn có thể dài cái phiên dài dài ngân đang một phiên ờ, rất là bình thường 20 tỷ 20 tỷ đổ lại dài ngân một phiên là bình thường không gì phải ờ, lo hết cả nhất là đối với trong lúc mà thị trường nó đối với thị trường mà nó nó nó nó nó chiết khấu mạnh như vậy thì các bạn mua mua cổ phiếu các bạn rất là dễ không vấn đề gì hết cái quan trọng là các bạn tìm được cổ phiếu rồi cái quan trọng là các bạn tìm được cổ phiếu ờ, để các bạn mua tất nhiên là những ở ờ, những cái thị trường con gấu như vậy á, thì mua tất nhiên các mua các bạn mua cổ phiếu thì các bạn phải lựa những doanh nghiệp mà có nội tại tốt nhỉ những doanh nghiệp mà lợi nhuận của quý 1, quý 2 nó bứt phá nó phải nhân bằng lần nhưng còn uh, mình chưa uh, trong thị trường này thì mọi người nên uh, học hỏi lại học hỏi lại xem lại cách đánh ờ, cách đầu tư của mình còn nếu mà thiếu kiến thức thì bổ sung kiến thức thiếu tiền thì bổ sung tiền tiền nếu không có tiền thì đánh từ từ á mình chưa thấy ai mà mà, mà mới vào thị trường không biết gì mà vào một thị trường mà chiến thắng được hết đó kể cả kể cả những người mà vào thị trường bao nhiêu năm rồi vẫn bị thị trường nó vấp cho tơi tạng là bình thường nếu các bạn không có kiến thức không có kinh nghiệm hoặc là không có cái trạng cái đếm trại trong thị trường chứng khoán này bản thân uh, ờ, Max Minervini hay là William O'Neill thì họ cũng bị cũng bị thị trường tát lên rất là nhiều lần rồi tát ra rất nhiều lần để họ bây giờ họ mới có sừng sỏ đầu hồi giờ mới có sàn như bây giờ đánh ờ, thị trường nào người ta đánh được hay uh, Jesse Livermore chẳng hạn ông cũng là một trong những cáo già trong thị trường đó nhưng ông ông cũng là một trong những người mà cực kỳ phản đối cái, cái, cái, cái khái niệm đột bình quân giá xuống cảm ơn mọi người nha hôm nay thì mình cái này mình à, video này mình sẽ dừng ở lại đây thôi còn à, bạn nào à, muốn tái cơ cấu tài khoản hoặc là gì hoặc là muốn tham gia vào công ty chứng khoán thì lên với mình đấy hoặc là muốn à, sắp tới sắp tới mình sẽ mở một cái lớp để bổ sung kiến thức về chứng khoán cho khách hàng à, mở tài khoản bên bên team của mình đó thì bạn nào à, muốn à, mở tài khoản miễn phí à, mà muốn học khóa học miễn phí này thì liên hệ với mình mình chỉ chỉ áp dụng cho 20 khách hàng đầu tiên mà chuyển tài khoản mở tài khoản ở bên team của mình đây nha cảm ơn mọi người